À, xin mến chào quý vị và các bạn thì, à, chào mừng quý vị và các bạn đến với à, kênh nhà đất sang Bình Dương thì à, hôm nay là ngày chủ nhật cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên người thân và gia đình thì hôm nay em đang có mặt tại xã An Linh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất có tổng diện tích là hơn 2.600 mét vuông nha quý vị và đất này là hai mặt tiền thì ờ, cái vị ờ, trí của cái miếng đất của chúng ta trước mặt đây thì ờ, đã được xây rào xung quanh rồi nha quý vị xây bờ bao đất hết lại rồi trước mặt quý vị là con đường DH507 nha đường DH507 thì ờ, cái ờ, miếng đất của chúng ta đấy có cái mặt tiền đường DH507 là 29,62 m nha quý vị đó giáp với cái nhà phía trước là đi tới cái đầu đường bê tông này là 29,62 và cái mặt tiền đường bê tông đây thì là 43,62 m nha 43,62 Giờ dạ, quý vị nào mà chúng ta khi xem video mà chưa hiểu rõ thì có thể à, alo em qua số điện thoại 0972 042 552 thì em sẽ mô tả chi tiết cho quý vị và các bạn nắm ha một miếng đất hai mặt tiền tại xã An Linh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương đất chúng ta rất là bằng Đó, miếng đất trống quý vị xem đây đây là con đường bê tông nha thì à, vị trí cái miếng đất chúng ta thì à, chúng ta đi từ xã Tân Hiệp vào rồi đi qua cầu đôi một tí xíu là tới nha nằm ở phía bên trái nếu mà đi từ đường à, ngã ba Kỳnh Nhượng xã Vĩnh Hòa đi vào thì báo cho quý vị giá của cái miếng đất này là 4 tỷ 6 nha 4 tỷ 6 quý vị nào à, có nhu cầu cứ liên hệ em em sẽ ờ, gửi sổ cho quý vị xem một miếng đất đất thuận tiện cho kinh doanh nha quý vị có 200 mét thổ cư thì à, các bạn nào mà chúng ta làm bên bất động sản đó, thì có khách thì có thể liên lạc chị em để nắm chi tiết cái miếng đất này nha số điện thoại em để phần mô tả rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.